Chào tất cả các bạn Hôm nay tính chu.vn sẽ hướng dẫn các bạn bài à, số 11 giáo trình Hán ngữ 1 Các bạn dở trang 76 đọc qua từ mới của mình Quân, chứ yến, ban cung sự, ban cung, chảo, chạy, gia, nơ, chủ, lấu, mấn, hào, chư tạo, tên khoa, tên khoa, hao mả, lính, san phần, sinh trừ Bây giờ các bạn chuyển về trang 75 Phần bài khóa Chỉnh quân, chưa sư ban công sư mà Xin hỏi đây có phải là văn phòng không? Sự đúng ní chảo xoáy bạn tìm ai? Quáng lão sư trai ma thầy giáo vương có đấy không? Tha pú trại ông ta không có mặt. Tha chay chiana ông ta ở nhà. Tha chu nả ông ta sống ở đâu? Tha chu sứ ba lấu ông ta sống ở tòa nhà số 18 chi mấn cửa số 7 sứ ơ khạo nhà số 12 nín chữ tao tha tự tên khoa hao mả ma ông có biết số điện thoại của ông ta không chữ tao biết Liêu Ơ San, Giao Lính, Ba Triều Sự, 623-10894. Xin diện nín, cảm ơn ông, Phú Khơi Chị, đừng khách khí. Sau đó chúng ta quay lại phần từ mới để đặt câu. Quân là hỏi. Chỉnh Quân, nín quay xịn, xin hỏi ông họ gì? chú yến là nhân viên. Của Phú Sư chú yến tôi không phải là nhân viên. Ban Cung Sư là văn phòng. Ở trai Ban Cung Sư nữa, tôi đang ở văn phòng đây này. Chảo là tìm. Bạn tìm ai thế? Ní chảo xoáy. Chảo còn có nghĩa nữa là trả lại. Cháo nỉ ủ khoai trả lại cho bạn 5 đồng. Chai chia là ở nhà Tớ đang ở nhà đây này Của chai chia nơ Chủ là chú ngụ Nì chu nả bạn sống ở đâu Hoặc nì chu chai nả Lấu là tòa nhà Của chu chai sứ pa lấu Tôi sống ở tòa nhà số 18 Chi mấn cửa số 7 Sứ ơ khảo số nhà 12 Chư tạo là biết Của bút chư tạo tôi không biết Tên khoa hao mả số điện thoại Nì tạo tên khoa hao mả sư tua sản Số điện thoại của bạn là bao nhiêu Của tạo tên khoa hao mả sử lính triệu sư sư lính lính sư sư lính lính số điện thoại của tôi là 09 4400 4400 san bẩn sinh trừ là sơn bản hạnh tử của chị học san bẩn sinh trừ tôi tên là sơn bản hạnh tử các bạn chuyển qua phần chú thích trang 76 dòng thứ hai từ dưới lên chỉnh huân xin hỏi tha chai chianer ông ta đang ở nhà đấy nín là ông là ngài chào ông vào buổi sáng nín chào cho ông bình thường nín hào à, số không đọc là lính lính triệu 09 sư sư lính lính 4400 sư sư lính lính 4400 ví dụ thế các bạn chuyển sang phần ngữ pháp ở trang 77 à, ờ, thứ tự thành phần câu trong tiếng Trung thì nó cũng giống tiếng Việt chủ ngữ trước vị ngữ sau chúng ta cũng không cần quan tâm nhiều ní hào chào bạn buổi truy yến hàng tôi đi ngân hàng tung sứ quê ủy truy câu vị ngữ động từ là loại câu mà thành phần vị ngữ được tạo bởi một động từ hoặc một cụm động từ tôi ví dụ luôn của xuế xí khan ủy của là chủ ngữ xuế xí khan ủy là vị ngữ thì trong cái vị, ờ, vị ngữ đấy thì xế xí là động từ hạt nhân và khan hủy là tân ngữ nói rõ nghĩa cho cái động từ đó thôi à, tha chư mỉ phan cô ta ăn cơm của phú truy thú su quản tôi không đi thư viện ha mả tú phả cách đọc các con số thì tiếng trung người ta đọc lần lượt từng số ra một thôi con đọc của mình liêu ơ san giao lính pa triệu sư sư pa lấu tòa nhà số 13 sư mấn cửa số 4 pa khao nhà số 8 ờ, trong mã số thì ơ ờ, thì phải người ta đọc số 2 là ơ ờ, chứ người ta không đọc là lẻ ví dụ ơ giao ơ khóc phòng 212 các con số giống nhau thì người ta đọc từng số ra một chứ không đáp bồ như tiếng Anh liêu liêu lính lính sư giao giao ơ khao à, nỉ chu chỉ hao bạn sống nhà số mấy nỉ tại tên khoa hao mà sư tua xảo trên đây là tôi vừa hướng dẫn phần ngữ pháp sau đây tiếng Trung vn sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn phần bài tập ở trang 79 phần ngữ âm. Các bạn đọc cùng mình nhé. Tú su, thú su, chia su, xỉa su, treo mấn, treo rấn, bu khửa, ủ khựa, khơ chi, khửa chi, bú cua, ủ cua, y tẻo, ý xẹ, cha tẻn, yếu tẻn. Khi có chữ R đầu lưỡi các bạn cong lại thì kết thúc âm. Chu nà, chu trợ, pháng biên, háo tẻn, chi sân chứ, xỉa khan chữ, tú khơ huấn, thinh lưu in, thinh nhìn duệ, chua len xí, truy sang ten, mải tung si, khan ten hình, khan ten sự, tá hoàng chiếu, thi chú chiếu, san trinh sủy siêu, phân chính mẩy ly, bảo khu khoán trình, pha chản chính trị, léo chỉa trung quốc, xế xí khan ủy, cha chém thoán chía, chân chin yểu y. Sang phần phối hợp thanh điệu, sen sậm, cu nẹm, can trinh trinh trụ 什么时候凉快名字？你们、我们早上、晚上，这个地方这么漂亮。các các bạn chuyển sang trang 80 nhận biết và đọc chữ Hán các bạn phải đọc và dịch cái này sang tiếng Việt cho tôi sau đó thì các bạn mới nhìn đáp án của tôi cháu lão sư tìm thầy giáo chào rấn chào thúng xuế chào朋友 cháu bẩn chữ chào su trai chia trai xuế xạo trai trao sự trai sứ tháng trai su sửa trai ban công sư của chư tạo nì chư tạo tha chư tạo tâu chư tạo bu chư tạo chư tạo ma trả lời câu hỏi các bạn đọc câu hỏi và trả lời luôn nhé nì sư liễu dưới sân ma bú sự 你学习什么？我学习汉语。你住哪？我住红梅路一百五十六巷十号. Tôi sống ở phố Hồng Mai, ngõ 156 nhà số 10. Nì chu nào? nỉ chu tua xảo hao bạn sống nhà số bao nhiêu một chu sứ hao tôi sống nhà số 10 nỉ tạo tên khoa hao mà sư tua xảo số điện thoại của bạn là bao nhiêu một tạo tên khoa hao mà sư số điện thoại của tôi là lĩnh triều sư san 0943 giao lưu triều 169 giao pa sư 184 ví dụ như thế hội thoại giao tiếp các bạn đọc và dịch sang tiếng Việt cho tôi trang 80 đấy Chỉnh Quân, bóng lão sư trai ma, xin hỏi Thầy Vương có đấy không? tháp bú trại ông ta không có mặt Tachaichiana, ông ta ở nhà rồi. chu Tachuna, ông ta sống ở đâu? chu ơ mấn, ông ta sống ở cửa số 2, Sứ Hào, nhà số 10. Nì tạ tên khoa Hao Mã, Sư Tô Sản. Số điện thoại của bạn là bao nhiêu? Liêu ơ san, ơ liêu liêu papa 623 26688. Trang 81 thì có các cái số điện thoại quan trọng người tàu. Các bạn đọc cùng với mình nhé. Giao giao sự, giao giao triệu, giao giao lính, giao ơ lính và giao ơ giao. Trên đây thì Trung.vn vừa hướng dẫn các bạn xong bài số 11 ờ, của giáo trình Hàn ngữ 1 các bạn sẽ về nhà đọc qua đọc lại những cái phần mà tôi vừa mới uh, hướng dẫn và nghe rồi luyện đi luyện lại những gì tôi vừa mới hướng dẫn sau đó sẽ viết một cái chủ đề về đổi tiền uh, thì cái quá trình viết từ của bạn nó sẽ thành công hơn và đồng thời cả chủ đề của mình mình cũng nhớ hơn sau này rơi vào hoàn cảnh cần phải đổi tiền chúng ta cũng sẽ đổi được tiếng Trung.vn chúc các bạn học tiếng Trung thành công. Chào chị em!